vai yên tràn đầy sâu xa kiêu ngạo chúa trên trời nhìn vào lòng ai biết thân để ăn năn tôi chúa trên trời vì bạn mà xưa đã xa thân mau tuôn tràn làm sạch đời sống buồn nhớ thì hôm nay Giêsu đang đứng này để ăn năn tôi Chúa trên trời vì bạn mà xưa đã xa